Hello, à, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mẹo Vặt Cuộc Sống à, với tổng đài tư vấn là 0932052893 à, Thì sau đây thì hệ thống bên mình xin à, chia sẻ đến cho các bạn nam giới cũng như là các quý ông ở đấng mời râu của chúng ta à, một cái bí quyết mà có thể tăng kích thước cầu nhỏ mà không cần dao kéo các bạn nha À, thì đối với mà tình trạng mà kích thước cầu nhỏ của đông Việt Nam mình thì trung bình nó chỉ tầm từ 10 đến 12 cm thôi rất là ngắn cũng rất là khiêm tốn các bạn ạ. À à, thì để cho cái có cuộc yêu trở nên thăng hoa hơn hay là kể kích thích bản tình của mình hơn cũng như là có thể tự tin hơn trong uh, vấn đề mà quan hệ tình dục giữa nam và nữ thì uh, đàn ông của chúng ta thì bao giờ cũng muốn uh, cần phải có một cái chiều dài cái thước cổ nhỏ cũng như là sinh lý vững vàng và khỏe mạnh thì bao giờ cũng uh, ờ, cái chị em phụ nữ người ta cũng thăng hoa và lên đẹp đỡ phải cao các bạn ạ thì uh, cũng cái này cũng là một cách mà giúp cho chị em phụ nữ không bao giờ quên được mình các bạn ạ à. các bạn lưu ý nha thì đối với uh, những ờ, chị em phụ nữ nào thì thường người ta cũng rất là hưng phấn này nhờ rất là kích thích thì đối với những ai mà có cầu nhỏ to dài và chắc khỏe sinh linh người ta khỏe mạnh làm trụ được mọi thế trận thì bao giờ người ta cũng rất là thích mình đó chính vì thế mà những đàn ông mà các chàng trai mà có cái cầu nhỏ kích thước nó khiêm tốn đấy thì uh, các bạn có thể xem video ngày hôm nay và mình uh, mình lựa chọn những cái dòng giải pháp của bạn nha thì à, đây à, là một cái phương pháp mà có thể à, tăng kích thước cầu nhỏ các bạn các bạn không cần phải đi à, phẫu thuật thẩm mỹ hay là dao kéo hay là mình à, làm gì cho nó mất công các bạn ạ đây là một dòng sản phẩm nó có tên gọi là máy tập dương vật à, với nhãn hiệu là Benedict Boom 2 các bạn nha. máy tập dương vật này là một cái dòng sản phẩm nó sẽ giúp cho uh, cái cái việc mà lưu thông tuần hoàn máu tốt hơn nó kéo giãn được cái cổ nhỏ của mình to dài rồi sau mãi mãi các bạn ạ à thì cái máy đối với cái dòng sản phẩm máy tập này á thì nó giống như là mình đi tập gym tập thể dục đấy các bạn đối với những ai mà muốn có sức khỏe thì các bạn đi tập thể dục này đối với những chàng trai nào mà muốn có cơ bắp săn chắc hay là nó có uh, ờ, nửa nang thì các bạn đi tập gym tập tạ đấy à, thì đối với cái dòng sản phẩm à, cái hàng máy tập dương vật này à, là một trong những cái phương pháp mà có thể à, tiết kiệm được nhiều chi phí phù hợp với các uh, túi tiền của các chàng trai cũng như là tiết kiệm được thời gian mà mình không cần phải đi đâu xa mình có thể tập tại nhà về được bạn ạ rồi thì ờ, đối với dòng sản phẩm máy tập Benny Boom 2 này là hàng máy tập tự động các bạn nha thì sau đây mình sẽ mở cái dòng sản phẩm bên trong cho các bạn xem đây bên trong thì nó gồm có một cái loang ờ, của một chưởng này một cái ống nhựa này đó và một cái à, cục nguồn rồi đi kèm của đó là một cái cáp sạc các bạn nhé cáp sạc thì trước khi sử dụng thì các bạn chỉ cần à, sạc đầy pin là từ 3 đến 4 giờ giúp mình đó thì ờ, nếu như mà anh chàng nào đang quan tâm đến những cái dòng sản phẩm này á thì các bạn ờ, xem những video ờ, trên Google hoặc là YouTube các bạn sẽ biết rõ hơn về cái dòng sản phẩm máy tập dương vật này các bạn chỉ cần gõ máy tập dương vật hoặc là máy làm to và dài gầu nhỏ nó sẽ hiện ra một số cái dòng sản phẩm cũng như được phương pháp các bạn có thể tham khảo thì đây là một cái ống nhựa các bạn này khi các bạn tập mua về thì các bạn chỉ cần tập trong vòng một tuần đầu nha trong một tuần đầu thì các bạn làm quen với máy tập từ 3 đến 5 phút thôi hoặc là 5 đến 7 phút thì ra sức chịu đựng của bạn sang tuần thứ hai các bạn tăng lên là từ 10 ờ, 15 phút đến 20 phút hay 25 phút gì đó tùy theo sức chịu đựng của các bạn mọi người thôi đó, cái này rất là đơn giản thôi các bạn rất là đơn giản và cực kỳ là hiệu quả không có ảnh hưởng đến sức khỏe không gây tác hại gì cả đó, giống như là mình đi tập thể dục vậy đó cái này là, là cái phương pháp mà đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm của các ờ, chàng trai cùng các phi ông thì ờ, đây các bạn này đó đây bạn chỉ cần cho cái ông vào đây thôi đấy rất đơn giản và nguồn này khởi động nguồn lên thôi đây có pin này có thời gian này cổng là phút này các bạn nhé cổng là tăng mức độ hút lên đó cổng là tăng mức độ hút lên này đó đó đó đó rồi khi bạn căng quá thì bạn xì hơi thì bạn nhấn trừ này đó giảm mức độ hút đó, tắt nguồn thì các bạn dừng dừng ba năm giây nút nguồn này rất đơn giản các bạn chỉ cần cho cái đoạn tập vào đây và các bạn khi vào bàn tập thì đợi cái cầu nhỏ kích thước cầu nhỏ cưng cứng rồi các bạn chỉ cần cho cầu nhỏ vào đây và trên này nó có kích thước này các bạn này đó, kích thước là để mình đo được cái chiều dài của mình khi các bạn tập uh, tăng qua một tuần hai tuần hay ba tuần hay là một tháng là bao nhiêu nó có đầy đủ hết các bạn nha đó thì đối với cái dòng sản phẩm máy tập dương vật này cực kỳ là hiệu quả và an toàn mà không các bạn không cần phải tốn nhiều chi phí mà đi đeo kéo hay là mình phẫu thuật thẩm mỹ làm cái gì đúng đó thì ờ, đối với cái dòng sản phẩm này khi các bạn sử dụng thì bạn có thể kết hợp với lại gel titan gel uh, buto thì uh, hệ thống mèo và cuộc sống cũng đã chia sẻ cái phương pháp mà tăng kích thước cậu nhỏ bằng cái titan này rồi thì uh, những anh chàng nào mà đã đã đang mà xem cái video của bên mình thì các bạn cũng đã hiểu rõ hơn về tính năng cũng như là công dụng của những dòng sản phẩm này vậy rồi thì uh, nếu như ai có điều kiện thì các bạn nên kết hợp giữa máy tập dương vật bài nick boom hai này rồi chỉ tiên giao nhé đó rồi thì uh, qua video ngày hôm nay thì mẹ bật xin uh, ờ, ờ, cuộc sống xin chia sẻ đến các bạn một số cái bí quyết mà có thể uh, chia sẻ uh, đến cho những anh nam giới nào mà đang có nhu cầu muốn cải thiện kiến thức của nhỏ sẽ biết thêm về những cái phương pháp này rồi thì uh, qua video ngày hôm nay những ai mà cần uh, đến cái dòng sản phẩm này các bạn liên hệ cho bên mình nhé 0932 052 893 uh, mình sẽ tư vấn cho các bạn nha rồi xin uh, hẹn các bạn vào những video khác ạ